Thưa bà Tôi là kẻ từ một miền xa xôi lắm Là thương hàng gió tiếc cỡ gì đây Để kể cho bà nghe một câu chuyện Chuyện ban đầu có một người con gái Chuyện của một kẻ đăng kình đi qua tôi có về ngã ơi hò hẹn cũ thì mới nghĩ rằng cô gái đã sang sân ba dành lại phút dây hoài niệm kêu một chẳng nhớ thương đến kẻ đã cùng bà hẹn thì chính mãi quay về nơi kỷ niệm và không có nhau dài dòng lệ tâm can anh cố tình luyện kỹ sai để cho bà yên tâm lên chịu chứ Có là quyết định của sư mẫu em làm sao em kể lời người được Bà ơi chỉ nhớ tôi và mà đã cùng nhau thầy em mối tiếng tí giấc mơ bà đã bình yên khoác áo theo chồng bà đã tận hưởng một cuộc đời vàng son qua mộng bỏ lại bóng đường và kỷ niệm đơn sơ bà ơi tôi đến đây để chúc tụng cho bà đêm hôn lễ được vô vàng hạnh và hãy gỡ cho dầm trời xa không bờ ngỡ mộng sông hồ bà ơi dù muốn dù không thì bà cũng đã trở thành là vợ của người ta và dạ, tung Tôi chỉ là kẻ đứng bên lời hạnh phúc Có tiếng thương cũng đành xa biệt Mong mình nào cũng tàn cuộc giữa cánh xương Thì thôi đừng bà bà đi đường tới tới bước Trần quốc quan hà một gian mùa bình yên trong cuộc sống bên chồng và bên những đứa